Truyền thuyết về cương quý trong cổ tịch có thể chứa thấy yêu ma thấu thị nhân thể. Và thời Trung Quốc cổ đại, toàn bộ xã hội đều ở trạng thái vô cùng thiện lương. Mọi người tôn trọng đạo đức và tôn sùng đạo. nhận thức đối với thân thể, sinh mệnh khoa học đều hết sức độc đáo, từ đó lưu lại những di sản văn hóa khác nhau. Chỉ riêng về gương soi, trong các thư tịch cổ cũng lưu lượng lớn những ghi chép truyền kỳ, vượt xa mức độ khoa học viễn tưởng, khiến người khác không thể tưởng tượng nổi Dân gian xưa thường có câu Vạn vật đều có linh các Hồng sinh năm 283 mất năm 343 Danh y, đạo sĩ nổi tiếng thời Tấn từng nói Vạn vật nơi thế gian trải qua thời gian sống càng lâu Thì linh hồn của chúng có thể mượn xác người mà sinh sống Và đi mê muội con người thế gian Chỉ có đứng trước gương chúng mới có thể biến đổi và hiện nguyên hình vì vậy, vào thời cổ đại, một số đạo sĩ khi đi vào núi sau lưng thường mang một chiếc gương có đường kính dài chính thức. Những yêu ma quỷ quái trong núi sợ gương chiếu ra diện mạo chân thực của mình nên không dám tùy tiện đến gần đạo sĩ. Thậm chí từ trong gương còn có thể phát hiện có dấu chân là sơn thần hoặc là thần tiên tốt trong núi. Không có dấu chân thì chính là yêu ma. Trong tác phẩm Động Minh Ký của tác giả Quách Hiến thời Đông Hán có đoạn ghi chép như sau. Thông qua kính thanh kim rộng bốn thước nhìn thấy con cóc ngồi trên lầu gác, năm nguyên quan thứ nhất, thính quốc dân tặng kính này. Chiếu lên nhìn thấy yêu ma, trăm ngàn quỷ mị không thể ẩn hình. Năm nguyên quan thứ nhất thời Hán Phủ Đế, 134 trước công nguyên đến 129 trước công nguyên. Kính quốc dân biếu chiếc gương này cho Đại Hán. Trong sử sách ghi chép, chiếc gương này chiếu lên có thể nhìn thấy ma quỷ, khiến trăm nghìn loại quỷ không thể lẫn trốn, gương quý Ấn Độ của triều Hán có thể nhìn thấy yêu ma. Theo ghi chép trong Tây Kinh Tạp Ký của Long Giang Lục, khi Hán Tuyên Đế sinh năm 91 trước công nguyên, mất năm 48 trước công nguyên, con nhỏ thường mang một chiếc gương bảo vật bên mình. Năm chính hòa thứ hai thời Hán Vũ Đế, 91 trước công nguyên, bùng nổ vua cổ chi họa về thái tử Lưu Cư, tiếp thất sử Lương Đệ, sử Hoàng Tôn, Lưu Tiến đều bị hại khi đó, Lưu Bình, con trai của Lưu Tiến mới mấy tháng tuổi cũng bị liên đới nhốt trong ngục, mãi cho tới khi lên 5 tuổi mới được thả ra. Khi Lưu Bình là một đứa trẻ bị giam trong ngục, trên người có đeo một cái gương của Ấn Độ cổ kích thước giống như tám thù tiền. Chiếc gương này có thể soi ra ma quỷ yêu quái. Người đeo vào người có thể được thần Phật bảo hộ che chở. Năm Nguyên Bính thứ nhất, năm 74 trước công nguyên, sau khi Hán chiêu đế ban hạ, Lưu Bệnh đăng cơ xưng đế gọi là Hán Tuyên Đế. Tuyên Đế thường đeo chiếc gương này bên mình. Vì thở nhỏ, trải qua biến cố mới có được bình an nên mỗi lần cầm lấy chiếc gương đều nghẹn ngào hồi lâu. Sau khi Tuyên Đế băng hà, chiếc gương này cũng biến mất không còn tung tích. Theo tư duy nhìn nhận của người hiện đại, chiếc gương này có khả năng kiểm soát an toàn siêu việt hơn bình thường. Chỉ có điều vật nguy hiểm mà nó phát hiện ra, không phải là đao kiếm hay súng đạn mà là những người xảo trá hoặc yêu quái ma quỷ. Gương sáu mặt kỳ lạ thời đường có thể biết trước thế sự. Ở châu Âu thời Trung Cổ, đã có những ghi chép về việc sử dụng gương để bói toán để dự ngôn việc đời. Ở Trung Quốc cổ đại, nhiều đồ vật chẳng hạn như mai rùa, vỏ sò, vân vân có thể được sử dụng như một phương tiện để bói toán trong các tài liệu cổ đại, một số tấm gương không chỉ có thể dự đoán thế giới mà còn có chức năng hiển thị như một chiếc tivi, triển hiện phơi bày các sự kiện sắp xảy ra một cách sống động. Theo Vân Tiên Lục, vào thời nhà Đường, có một chiếc gương thần kỳ ở kinh đô Trường An của dòng họ Vương có sáu mặt, thường phát ra mấy khói. Nếu soi vào ba mặt trước của gương, có thể biết trước được việc tương lai. Vào cuối thời nhà Đường, Hoàng Sào năm 835 đến năm 884 tập hợp quân lính nổi dậy chống lại nhà Đường. Trước khi ông tấn công Trường An, nhà họ Vương đã soi gương và nhìn thấy xuất hiện binh sĩ như áo giáp, hình ảnh rõ ràng giống như đang xuất hiện trước mặt mình. Chiếc gương cổ kỳ diệu có thể loại bỏ bệnh dịch. Trong cuốn sách y học kinh điển thời nhà Minh có tên Bản thảo cương mục, danh y Lý Thời Trân đã trích dẫn các tài liệu cổ và giới thiệu những chiếc gương cổ thần kỳ thời xa xưa đó. Ví dụ, vào thời nhà Tùy, vị quan tên là Phương Độ có một chiếc gương cổ. Một năm nọ xảy ra ôn dịch, Phương Độ đến làng với chiếc gương cổ này trên tay. Bất cứ ai bị nhiễm bệnh đều có thể được chữa khỏi bằng cách soi gương này. Tiểu mục nhàn đàm ghi lại, khi mạnh xương của hậu thục sau này là hậu chủ, Trương Địch có một chiếc gương cổ đường kính khoảng 1 mét ánh sáng chiếu vào phòng ngủ sáng như một ngọn nến. Điều càng thần kỳ hơn, cả nhà không ai ốm đau nữa, nên gọi là cương vô bệnh. Năm đó ôn dịch hoàn hành, cả nước chư hầu vì để tiêu trừ dịch bệnh đã tiêu hao nhân lực, vật lực và tài lực nhưng đều không hiệu quả. Vi khuẩn vẫn lây lan không ngừng nghỉ. Để tiêu trừ vi khuẩn, mọi người dùng lửa, dùng cồn, nhiệt độ cao để diệt vi khuẩn gương thần bí trong thời cổ đại có khả năng diệt và loại bỏ vi khuẩn vô cùng hiệu quả. Việc này nếu đặt vào lĩnh vực khoa học viễn tưởng, thật sự sẽ khiến tư duy đại não được khai mở. Gương cổ có thể thấu thị nhân thể, biết được nguyên nhân gây bệnh. Trong bản thảo cương mục cũng ghi chép rất nhiều truyền thuyết về khả năng phát hiện bệnh thần kỳ của gương cổ. Ví dụ tại hầm đá Võ Khê, huyện Lao, có một chiếc gương lớn hình vuông, đường kính dài 3 trường, có thể soi thấy lục phủ ngũ tạng của người ta. Tương truyền, đó là chiếc gương chiếu cốt của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng. Có một câu chuyện trong Tây Kinh Tạp Ký như sau. Lưu Bang, hoàng đế của nhà Hán, lấy được chiếc gương vuông của Tần Thủy Hoàng, rộng 4 thước và cao 5 thước. Gương sáng từ trong ra ngoài, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một người hoặc vật thể khi nhìn vào gương. Nếu ai đó bưng trái tim trên tay và chiếu vào gương, có thể nhìn thấy dạ dày và ngũ tạng của cơ thể nếu người bệnh soi mình vào tấm gương vuông này có thể biết được nguyên nhân gây bệnh, nếu một người phụ nữ có tâm địa bất chính, trái tim sẽ hốt hoảng nhảy nhót. Gương vuông này tiên tiến hơn so với máy chụp các lớp vi tính hiện đại CT hoặc chụp các lớp vi tính và máy chụp ít quang. Mặc dù các máy CT hiện nay có thể chiếu sáng bên trong cơ thể người, nhưng chúng không thể được kích hoạt nếu không có năng lượng điện. Bức xạ do máy ít quang phát ra cũng có hại cho cơ thể con người. Hơn nữa, Mặc dù máy móc y tế hiện đại và phát triển cũng có thể kiểm tra nguyên nhân, nhưng chúng không thể phát hiện suy nghĩ của một người là tốt hay xấu, không có khả năng phân biệt. Những chiếc gương này vô cùng độc đáo đoán biết được. Vào thời nhà Đường có một đạo sĩ nổi tiếng diệp pháp thiện 616 đến 720 ở bên cạnh đường Huyền Tông, đó là vị đạo sĩ huyền thoại đã từng đưa đường Huyền Tông đi thăm Nguyệt Cung. Theo cựu đường thư ghi chép, Diệu Pháp Thiện rất ít truyền bùa chú đặc biệt có khả năng chỉ rõ nhận biết ma quỷ. Người này tu đạo rất có thành tựu, tinh thông về thần thông và phép thuật, để lại rất nhiều truyền thuyết kỳ diệu. Diệu Pháp Thiện có một chiếc gương sắt, so sáng mọi vật thể như nước. Người nào có bệnh, soi gương có thể phát hiện mắc bệnh ở chỗ nào trong nội tạng. Khi một người bệnh nhìn vào tấm gương này, anh ta có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình. Theo ghi chép của Tống Sử, có một người nông dân bình thường ở huyện Tần Ninh tình cờ có được một chiếc gương, đường kính một thước và hai thước. Chiếu xuống có thể nhìn thấy đáy nước, dường như ánh sáng hơn ánh mặt trời. Những người đang bị sốt nhìn vào gương này có thể khiến trái tim và xương phát rét. Những chiếc gương quý giá này không chỉ có khả năng thấu thị nhân thể mà còn có thể phát hiện ra nguyên nhân gây bệnh cho mọi người, có thể hoạt động bình thường không cần nạp năng lượng. Đằng sau những giai thoại được ghi lại trong các tài liệu cổ phải chăng việc người xưa nghiên cứu cơ thể người và các ngành khoa học đời sống và tìm ra một hướng đi mới